rồi bây giờ mình à, vào luôn đầu tiên á là mình muốn à, mình kiếm tiền với tham bắc là mình à, sẽ coi cái video của tham bắc nè cái thứ hai nữa là mình coi quảng cáo của cái trang s sbtc top nè thứ ba nữa là mình à, à, làm nhiệm vụ trên trang facebook.việtnam.com.org đó thì hiện tại trên màn hình các bạn thấy là mình làm phức hợp một lúc là ba nhiệm vụ ở ba trang web khác nhau đó. thì các bạn đã biết mỗi một trang web này á, không phải là trong một ngày nó đều có toàn thời gian cho mình làm mà nó chỉ làm được một khoảng thời gian rồi nó hết vậy bây giờ mình à, mình sẽ có nhiều thời gian rảnh đúng không đó thì bây giờ mình phức hợp cả ba công việc này để mình tiết kiệm được thời gian mình kiếm tiền ở ba trang này bây giờ nha mình muốn kiếm tiền ở bên uh, trang tiktok mình bấm mà xem video này được 0,01 đô la mình bấm xem click here to watch the video đó bấm vào xem nó ra ra cái video rồi kệ nó qua trang tiếp theo mình bấm đó, bấm xem quảng cáo đây là một cái trang của Nga rất là uy tín mình rút rất nhiều lần rồi đây nữa trang Hana thì tăng like cho fanpage bấm làm việc trên Facebook nó tăng like trên fanpage đúng không nào trang này tăng like trên fanpage like ok quay trở lại lấy tiền hoàn thành coi này các bạn các bạn thấy này nó ok chưa nhận được rồi nhận được rồi tắt góc tăng like bài viết tiếp tục vào facebook bấm like rồi sau đó quay trở lại nhận tiền rồi đã được nhận tiền rồi đó là đối với cái trang Hana đúng không? trong thời gian đó cái này xong rồi tắt cái quảng cáo của nó đi bấm nó là ok để đó tiếp tục trang này coi à coi hơn phút rồi ok rồi bắt xem cái tiếp theo xem cái thứ ba Đó, click here to watch the video mỗi cái trang này mình chỉ cần xem 30 ờ, giây thôi là được đó, xem 30 giây là tiền nó cộng về thăm bất cho mình rồi nó cái trang ờ, ở bên Nga này cũng xong rồi nè xong rồi đúng không bấm coi quảng cáo tiếp theo tắt quảng cáo cũ đối với trang Hana này mình uh, vượt qua cha đã xác mình rồi nó ra trong công việc cho mình nó rồi hết công việc rồi nếu mà hết công việc rồi thì mình à, vào mục kiếm tiền ha lúc nãy là mình coi ở trên Facebook làm nhiệm vụ trên Facebook bây giờ mình làm nhiệm vụ ở bên trang TikTok đó vượt qua captcha để lấy công việc vạch qua đường qua đời ok xác minh rồi tăng follow tiktok bấm vào rồi làm việc ở trên uh, trang tiktok hay là ở trên uh, trình duyệt mình thích trên tiktok bấm tiktok ừ, follow đúng không đối với tiktok chỉ có follow thôi mày bấm follow follow ok quay trở lại nhận tiền coi nhận tiền thông báo nhận tiền này nó ok chưa rồi tắt quảng cáo cũ đi và công việc mới nè tiếp tục bấm công việc tiktok rồi follow follow rồi đâu rồi follow rồi quay trở lại nhận tiền đó là đối với chàng hana cầu nhé tăng like hả nhầm tăng like tăng like đâu ra tăng like đây rồi nhận tiền ok nhận tiền rồi này tắt cái cũ đi trong thời gian đó cái này đang đợi đúng không tắt quảng cáo của cái trang nga đi ad btc đó rồi cái này rồi thăm bất là ok chưa hơn 30 giây nhiều rồi tắt nó đi coi cái tiếp theo click đó. trong thời gian đó mình qua trang SBTC đó bật quảng cáo rồi lại qua trang Hana làm nhiệm vụ tăng like tiktok tăng like tăng like rồi quay lại nhận tiền ừ. rồi xong rồi tắt trang BTC bấm còn quảng cáo cái này là ừ, mới chạy được có 17 giây 30 giây là được. trong thời gian đó thì ờ, trang SBTC xong rồi này Yahoo nè OK nè tắt quảng cáo cũ bấm xem bấm like TikTok bấm TikTok like rồi, quay lại nhận tiền Rồi, ok. Tắt cái cổ Rồi, nó đã ra cây này. Đó. Thì đây là xong rồi này. Trang SBTC xong. Qua SBTC làm nhiệm vụ tiếp. Kích quảng cáo. Rồi, ok. Trang này ok. Trang Hana. Tăng like. TikTok. này quay lại nhận tiền đó nhận rồi rồi ok còn trang uh, ờ, thăm bất rồi chạy quá rồi rồi xem video tiếp theo Đấy. rồi tiếp trang nga này nó chạy nhanh lắm tắt quảng cáo cũ rồi hana tăng like làm việc trên tiktok like quay lại nhận tiền bấm hoàn thành ừ, ok tắt rồi trong thời gian đó thì cái trang SBTC xong rồi tắt quảng cáo cũ vô SBTC là dễ nhất các bạn nó chạy tự động rất nhanh ừ, cái này trong thời gian chờ đợi mười mấy giây là mình qua bên trang Hana đó làm nhiệm vụ tiếp yeah. xe hơi nó chạy xong rồi các bạn mà tao lỡ rồi mình làm cái này nữa boot trong thời gian chờ đợi qua đây cái cái đó cái cái Qua lại làm tiếp switch switch rồi xác minh ừ, xong rồi online tiktok ăn ngoài nhận tiền này đó tắt cái cũ cái này lại xong rồi chạy nhanh dữ ấm tắt qua tiktok tiktok lúc nãy là, là chắc xong rồi đó ừ xong 6 lần rồi không phải đơn giản tắt coi cái tiếp theo coi video tiếp theo đó bấm click ok để nó chạy nó trang sbtc Hana lại quay lại nhận tiền đó hoàn thành đó. Tắt. tương tự như vậy các bạn làm cho đến khi hết thì thôi đó. bên uh, tam bất quá 30 giây rồi ok rồi đến tiền rồi coi cái tiếp theo click rồi chân uh, dịch cho các bạn dễ nhìn nè không ra nút gì, được rồi bỏ qua là thằng lại tiktok like, quay lại nhận tiền ừ, tắt cái này còn 6 giây chưa động được cái này ừ, rồi ok Đó. này bấm xem này bấm xem tắt trang hana à, tăng like tiktok lại quay lại nhận tiền đó đơn giản vậy thôi mình làm một lúc ba công việc một lúc ở ba trang web khác nhau bây giờ các bạn nó giúp mình tiết kiệm được nhiều thời gian hơn trong cái thời gian chờ đợi mình có thể làm nhiệm vụ ở trang web khác đó để mình kiếm được nhiều tiền hơn thì đối với cái trang uh, đối với cái trang tham bất này á mình có thể rút tiền về dưới dạng là tiền BTC đối với trang SBTC của Nga này cũng vậy mình có thể rút tiền về tiền uh, Bitcoin về cũng được à, Bitcoin khác cũng được hoặc là ETH cũng được tùy bạn còn như ở bên trang Hana này á thì nó có thể là rút tiền dưới dạng thẻ cào đó, tiền dưới dạng thẻ cào hoặc là À, mệnh giá 20.000 50.000 100.000 nó hoặc là các bạn không thích các bạn có thể à, tích lũy 50.000 à, các bạn rút thẳng về tài khoản ngân hàng của mình luôn đó đối với trang Hana là như vậy à, bây giờ mình à, sẽ à, nói hướng dẫn cụ thể về cái phần rút tiền của ba trang này cho các bạn luôn ha để mình biết là rút về dưới dạng tiền nào thì mình á hiện tại mình có ví blockchain với lại cái ví VNDC thì những cái loại ví đó là có đựng được tất cả những cái loại tiền của ba trang này trên đây đó bây giờ à, sẽ cho các bạn xem sơ qua về cách rút tiền ha rồi tắt các cái quảng cáo của ba trang này đi cái đã tạm thời vậy ha rồi rút tiền này đối với cái trang nga á đối trang nga mình uh, đây rút bằng uh, tài khoản Payeer hoặc là rút rút tên này bấm rút tên này đó thì khi mà rút tiền nó có thể rút về dưới dạng uh, rút về dưới dạng bitcoin này hoặc là chuyển qua để làm quảng cáo này hoặc là mình rút về trên uh, xref crypto hoặc là dưới dạng vòi thì trước đây mình có rút dưới dạng là tiền bitcoin đó mình rút về ví uh, blockchain đó đây là những lần mà mình rút số tiền là 35.768 Satoshi 55.031 Satoshi à, 40.019 Satoshi ở à, năm 2019 đó hồi đó mình mình làm hôm nay mình rảnh rảnh mình quay lại mình làm tiếp đó còn đối với cái tài khoản Hana này nè thì mình rút tiền từ từ coi cho các bạn coi cái bằng chứng rút tiền cái đã nha đó mình uh, rút tiền rút tiền ở đây á thì nó có loại là rút tiền dưới dạng uh, thẻ cào thì có thẻ cào Mobi, thẻ cào Vina, Viettel đó hình trả trước trả sau đều có rồi mệnh giá nè 20.000 50.000 100.000 rồi đó được chưa số điện thoại của bạn đó các bạn muốn uh, rút về sim nào đó rút tiền về sim mà thì tùy các bạn các bạn nhập vào nó mật khẩu rút tiền đây mật khẩu này mật khẩu rút tiền là cái mật khẩu mình đăng nhập luôn đó rồi còn đối với dạng rút tiền đây là rút tiền qua điện thoại còn loại nữa rút tiền qua ngân hàng này qua Viettel Pay này, qua thẻ Dinh này qua Garena và thẻ Coin BTC mình thì mình có um, tài khoản ngân hàng thôi Vietcombank ví dụ như mình rút về ngân hàng đi giả sử mình có tiền rút ngân hàng đó tên ngân hàng này mình nhớ ngân hàng Vietcombank đây Vietcombank này thấy không đó Vietcombank tên chủ thẻ Nguyễn Văn Hưng này số tài khoản nhập vào này chi nhánh ở dưới thành phố Hồ Chí Minh đó số tiền 50.000 50, 100, 200, 500 tùy đó tối thiểu là 50 ngàn ha đó mật khẩu rút tiền đó nhập vào rút là xong được chưa là vậy ok Hana rồi ha rồi BTC SBTC là ok rồi ha ok cảm ơn các bạn đã theo dõi video hãy đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất trong thời gian tới nhé à, chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye!